Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ về kiến thức làm đẹp của nhà Nguyễn Official à, Nói về mụn, à, trên da mặt thì có rất là nhiều loại mụn cũng như là có rất là nhiều chủ đề, hàng ngàn chủ đề, hàng ngàn vấn đề, hàng ngàn nỗi đau của chị em chúng ta à, gặp phải à, hôm nay thì mình xin chia sẻ cho các bạn vấn đề đó chính là mụn đầu đen à, cái à, nguyên nhân nào dẫn đến mụn đầu đen cũng như là cái cách khắc phục à, đối với lại mụn này như thế nào nếu như bạn thấy cái video của tôi có thể giúp ích cho một ai đó thì hãy chia sẻ cái video này cho họ và um, giúp dùm tôi đăng ký uh, kênh để nhận được những cái chia sẻ mới nhất khi tôi đăng cái video mới lên Xét về mụn đầu đen thì mụn đầu đen thường có kích thước nhỏ, nó khoảng là 1mm và có phần mông nhân mụn là đầu đen là màu đen trồi lên trên bề mặt da thì mụn đầu đen thì thường không gây đau nhức hoặc là sưng tấy gì nhiều như là mụn mụn bọc mụn mụn sưng tuy nhiên thì nếu như chúng ta uh, uh, nặng mụn đầu đen nhiều thì um, sẽ dẫn đến tình trạng là nhờ sẽ hình thành nên các à, à, loại mụn bọc mụn đỏ vân vân à, và mụn đầu đen thì thường xuất hiện là trên mặt này đặc biệt là vùng mũi ngoài ra thì cũng có thể xuất hiện ở phần lưng phần ngực à, và hai cánh cổ hai cánh tay nhưng mà rất là ít và mọi loại da đều có thể là gặp phải tình trạng là mụn này và đặc biệt là da à, có thể là đặc biệt là cả da có thể là xuất hiện ngay cả da nhị dầu hoặc da nhờn à, và một điều nữa là mụn đầu đen thường là xuất hiện ở vùng cánh mũi là nhiều bởi vì à, đây là một nơi hoạt động tuyến bã nhờn nhiều hơn so với vị trí khác ở trên bề mặt da thì à, tiếp xúc cũng là nơi tiếp xúc nhiều bụi bẩn nè vi khuẩn không khí ờ, vi khuẩn không khí ô nhiễm cũng như là nơi tiếp xúc nhiều với lại ánh nắng mặt trời cho nên là đây là vị trí rất là dễ hình thành nên mụn đầu đen mụn đầu đen thì ừ, có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến là gây ra mụn đầu đen có thể kể đến là nguyên nhân thứ nhất là như mình cũng đã chia sẻ cái ừ, cũng đã chia sẻ ở trên là do tuyến bã nhờn hoạt động nhiều tuyến bã nhờn hoạt động nhiều thì sẽ sản xuất nhiều bã, bã nhờn thì một khi này nhiều bã, bã nhờn sẽ gây là bít tắc lỗ chân lông à, nếu không được vệ sinh sạch sẽ cái lượng bã nhờn cũng như là tế bào chết là vi khuẩn trên da thì nó sẽ tích tụ lâu ngày và nó sẽ hình thành lên mụn đầu đen nguyên nhân thứ hai là do chế độ ăn uống không phù hợp thì à, chúng ta à, thường là sử dụng những thức ăn là nhiều dầu mỡ này hoặc là đồ ăn à, cây nóng hoặc là à, nước uống có à, nước uống à, nước uống ngọt này có ga à, à, nước uống um, có nồng độ cồn như là rượu bia hoặc là cà phê thuốc lá thì đó là những cái à, loại à, đó là một trong những cái nhân tố à, góp phần là làm hình thành nên mụn đầu đen um, cái nguyên nhân tiếp theo là không uống đủ nước nước cung cấp đầy nước là à, hơn 70% cơ thể của chúng ta là nước nước cung cấp đầy đủ à, cũng như là cung cấp ẩm nè rồi ờ, cung cấp đầy đủ nước để nuôi ừ, cơ thể giúp làn da của mình trở nên mịn màng hơn à, uống uống thiếu nước à, không không cũng có cung cấp cấp đủ nước cho da thì thứ nhất nó sẽ gây lên tình trạng là khô da thứ hai nữa là nó sẽ dễ là hình thành lên mụn mà tại vì nước nó sẽ giúp cho chúng ta là thanh lọc cơ thể à, để bài trừ những cái độc tố à, cho nên là nó cũng có phần là à, à, hạn chế cái phần mụn đầu đen cái nguyên nhân nhân tiếp theo là do lối sống co không khoa học ở đây có có thể hiểu là à, do chúng ta thức khuya quá nhiều mà thức khuya à, à, trong một thời gian dài thì thứ nhất nó sẽ ảnh hưởng đến là à, da của chúng ta là bị xỉn màu thứ hai nữa là hình thành nên mụn và đặc biệt là mụn đầu đen hoặc ờ, là thức khuya à, trong thời gian dài thì nó cũng có thể là dẫn đến tình trạng là da của chúng ta là à, bị lão hóa sớm à, và nó sẽ không tốt cho sức khỏe và cái nguyên nhân tiếp theo có thể kể đến đó là do um, tự chúng ta tự ý dùng thuốc mà không qua tư vấn hoặc là sử dụng những cái loại thuốc à, để chữa bệnh thì à, do tác dụng của thuốc này hoặc là do cái lượng đào thải của thuốc qua gan qua mật không không không đào thải được tốt hoặc là do à, tác dụng phụ của nước của thuốc làm cho nóng gan thì nó cũng dễ hình thành nên mụn vâng, sau khi là chúng ta đã biết được các nguyên nhân thì thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái biện pháp trong việc là điều trị à, mụn đầu đen biện pháp thứ nhất có thể kể đến là chúng ta có thể sử dụng những cái loại mỹ phẩm à, để điều trị mụn đầu đen có thể là sử dụng những uh, serum này hoặc là kem dưỡng điều trị mụn à, trên thị trường hiện nay thì mỹ phẩm có rất là nhiều và chúng ta phải à, lựa chọn những cái nguồn mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có thương hiệu cũng như là uy tín à, không nên lựa chọn những cái sản phẩm trôi nổi những cái sản phẩm truyền miệng hoặc là quảng cáo vì thứ nhất à, nó sẽ không tốt cho da của chúng ta và à, nó không góp phần làm thuyên giảm mụn mà nó càng làm cho tình trạng mụn của chúng ta nặng hơn có thể dẫn đến là mụn viêm mụn sưng mụn mủ vân vân à, cái biện pháp thứ hai là sử dụng những cái mẹo bằng dân gian thứ nhất là có thể là sử dụng kem đánh răng kem đánh răng ta có thể là lấy một lượng vừa đủ để thoa lên phần mụn ở đây mình nói ví dụ như mụn nhiều như là ở phần mũi ha chúng ta có thể thoa đều một lượng mỏng lên phần mũi để khô 5 đến 10 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch cái phương pháp thứ hai nữa là sử dụng lòng ừ, lòng trắng trứng gà à, chúng ta đập quả trứng tách lòng trắng ra và có thể là nhỏ một vài giọt chanh và sau đó là trộn đều cái hỗn hợp này và thoa lên vùng vị trí có mụn đối với những bạn da khô thì lòng trắng trứng nó sẽ làm da của chúng ta khô thì à, à, cái phương pháp tiếp theo nữa là chúng ta có thể là sử dụng lòng đỏ trứng để cung cấp ẩm thì lòng trắng trứng thì sẽ giúp da khô nhưng mà lòng lòng đỏ trứng nó sẽ cung cấp ẩm lại cho da nó sẽ giúp da chúng ta cân bằng hơn ha cái um, tiếp theo nữa là chúng ta sử dụng bột băng kinh soda bột băng kinh soda chúng ta theo tỷ lệ là một một hòa trộn hai cái hỗn hợp này lại với nhau sau đó là thoa lên cái vùng có vị trí mụn cũng để khô khoảng là 15 đến 20 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch và cái phương pháp tiếp theo nữa là à, chúng ta có thể sử dụng mật ong mật ong là một trong những cái um, phương pháp trị mụn uh, phương pháp trị mụn phương pháp làm đẹp phổ biến và uh, đối với chị em chúng ta và nó rất là khá quen thuộc chúng ta có thể là sử dụng mật ờ, mật ong để bôi trực tiếp lên cái vùng có vị trí mụn mật ong có thành phần là chống viêm này kháng khuẩn rất là tốt cho nên là nó cũng góp phần là thuyên giảm cái tình trạng mụn đầu đen và cái biện pháp tiếp theo nữa là sự sử dụng theo cái liệu trình điều trị của bác sĩ nếu như da của mình là trong điều trị da của mình nhẹ thì có thể bác sĩ có thể chỉ định là dùng thuốc bôi dạng kem dạng keo à, hoặc là um, dạng kem hoặc là dạng gel hoặc là dạng mỡ cái nếu mà da của mình là nặng hơn thì um, bác sĩ sẽ sử dụng những cái à, loại thuốc bôi có liều kháng sinh bôi ngoài da và à, chỉ định à, bằng à, thuốc uống tiếp theo nữa là mình xin chia sẻ cho các bạn một số cái à, cách à, chăm sóc da mụn đầu đen thì à, điều đầu tiên một trong những uh, nguyên tắc bất di bất dịch là chúng ta cần phải rửa mặt thật sạch rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt một ngày hai lần sáng và tối nên chọn với loại sữa rửa mặt có làm sạch sâu đối với lại làn da mà chúng đối với da thường ha còn đối với lại là uh, à, da dầu da nhạy cảm hoặc là da hỗn hợp thì chúng ta phải cần phải lựa chọn những cái sản phẩm rửa mặt phù hợp với da à, cái phương pháp thứ hai nữa thứ hai nữa chúng ta nên gội đầu thường xuyên thì ví dụ như chúng ta có thể thấy là da đầu dơ nè hoặc là phần gối phần à, gối dơ à, thì à, khi mà da mặt của chúng ta áp sát vào thì nó sẽ dễ thành thành là mụn cái thứ là chúng ta cẩn trọng nên sử dụng mỹ phẩm nên lựa chọn mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tiếp theo nữa là tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm thì à, nên tẩy tế bào chết cho da là một lần một tuần một tuần một đến hai lần và các mặt nạ dưỡng ẩm à, hai à, đến ba lần trên một tuần và à, để chúng ta có một cái liệu trình cũng như là chăm sóc da tốt nhất tiếp theo nữa là có một chế độ à, sinh hoạt ăn uống khoa học à, nên à, à, thay những cái thực phẩm à, à, như nên thay những cái thực phẩm um, chế biến sẵn bằng những cái thực phẩm tươi sống à, nên uống đủ nước mỗi ngày và nên ngủ đủ giấc giữ một tinh thần lạc quan à, thoải mái và tiếp theo nữa là chúng ta không nên lạm dụng lột mụn đầu đen vì đây là một phương pháp à, dễ khiến da của chúng ta là bị tổn thương à, trở nên là nhạy cảm hơn và lỗ chân lông của chúng ta trở nên to hơn cho nên là à, và vùng da của chúng ta sẽ bị yếu đi cho nên là chúng ta cần phải cẩn trọng nếu có lột mụn thì um, nên à, hạn chế tối đa chúng ta sẽ lột mụn cái khoảng thời gian à, khoảng là lâu lâu chúng ta nên lột mụn không nên lạm dụng là lột mụn thường xuyên ha sẽ làm cho da của mình kết cấu mỏng đi và à, nó dễ nhạy cảm và dễ bị kích ứng màu đen có thể tái đi tái lại nếu như chúng ta không biết cách uh, chăm sóc da cũng như là không biết những cái cách khắc phục à, nếu như chúng ta để à, thời gian lâu thì nó sẽ hình thành là mụn bọc mụn viêm mụn mụn sưng thì từ đó thì cái việc chăm sóc da của chúng ta cũng như là cải thiện cái làn da mụn của chúng ta rất là khó khăn và à, cũng như là trong quá trình ví dụ như sở dĩ như chúng ta cũng đã điều trị xong rồi thì chúng ta còn phải mất thời gian trong việc là điều trị thăm sẹo vân vân cho nên là chúng ta cần phải biết cách khắc phục cũng như là cách chăm sóc dưỡng da có một chế độ ăn uống xây dựng lành mạnh lối sống lành mạnh và kết hợp với lại có thể là tìm đến những cái chuyên gia da liễu hoặc là có thể là bạn có thể inbox ở dưới cái video này à, để chúng ta có thể là cùng chia sẻ với nhau về những cái kiến thức làm đẹp cũng như là cái cách chăm sóc da mụn như thế nào cho nó đúng cách mong rằng những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có thêm những kiến thức về mụn đầu đen để à, à, các bạn cũng có thể là à, à, có thêm à, ghi thêm vào cái à, trang làm đẹp của mình cũng như là à, áp dụng Ờ, cho chính bản thân của chúng ta hoặc là cho người thân bạn bè có thể chia sẻ lan rộng những cái bí quyết này đến cho mọi người để chúng ta cùng nhau đẹp chúc các bạn thành công